Đây là quan cảnh của ờ, Gô Bến Tre Gô Bến Tre nằm ờ, tại đường Võ Nguyên Giáp, xã Sơn Đông, thành phố Bến Tre Các bạn có thể đi ờ, hướng ra cầu hàm luôn á để uh, mình tìm của bến tre nha Vì nó nằm ở phía tay trái bây giờ mình sẽ đi vô trong cho các bạn tham quan nha Phía trước mặt tiền của cô Bến Tre có quán cà phê Lê Cao Quán này khá nổi tiếng ở Bến Tre bởi vì có một không gian hiện đại à, Có một quán nằm ở ờ, Hồ Trúc Giang đó các bạn Đây là quang cảnh bên trong ờ, khu mua sắm và các ờ, quầy của các tư nhân khác thuê trong đây Theo mình nhìn ban đầu thì ờ, các quầy khá là đầy đủ ở phía tầng trệt Nhưng mà ở phía tầng trên của Go thì có vẻ là chưa có ai mướn nhiều cho nên còn khá là lẩm chẩm nè Tầng dưới có các cái thương hiệu đồ ăn nổi tiếng như là đồ nướng của Hàn Quốc như Gogi House à, Phía trước có lẩu băng truyền Kichi Kichi lẩu băng truyền này là rất nổi tiếng ở Sài Gòn ở phía bên ờ, đây có một cái quán cà phê Amazon nhìn rất là hiện đại lát nữa mình à, xuống mình sẽ ghé thăm mà mình uống thử nha cái chỗ này khá là nhiều người ờ, ghé chắc có thể là làm thẻ thành viên ở đây các bạn tính tiền còn đánh thấy chưa mà うん。 sẽ đi lên à, lầu trên để cho các bạn tham quan thử nha Thank you. trong có một cái ờ, quầy trò chơi rất là rộng mình tìm chưa thấy rạp phim có thể là rạp phim sẽ mở sau này đấy các bạn Đây là ở bên trong quán cà phê Lê Cao à, Quán này có thể là rất là thân, rất là nhiều người biết rồi cho nên ờ, rất là nhiều khách họ ghé đây họ uống. Với lại có một cái không gian rất là rộng cho nên ờ, mình chắc chắn là trong đây rất là nhiều người ờ, sẽ ghé thăm á các bạn bên dưới có đồ ăn kìa bên dưới có bánh mì kìa bên dưới coi thử Rồi ờ, đây là khu ăn uống Rất là nhiều người vô đây để ngồi ăn nha Có bàn ghế sẵn cho các bạn nữa Các bạn chỉ cần mua đồ ăn ở quầy Sau đó là mình đem đồ ăn ra bàn để mình ngồi mình ăn trực tiếp luôn nha qua đây ép liền cái túi ờ, đựng đồ của Go có giá là 8.800 đồng cho các bạn nào mà sau này mình đi mua đồ mình có thể sử dụng tái sử dụng cái túi này để tránh uh, sử dụng túi ni lông nhiều các bạn Thank you. little không gian ở trong quán thì rất là hiện đại à, rất là nhiều các uh, cây xanh trong đây mình nhìn có thể là nó sẽ mát mẻ hơn thoải mái hơn phần uh, trà sữa trân châu đường đen và một uh, phần cà phê sữa cộng với một phần bánh uh, bánh này là bánh cam bánh uh, cái gì có hương cam với các bạn nói chung là cũng uh, hơi đắt một tí so với uh, mặt bằng chung ở thị trường bánh tre nhưng mà uh, so với chất lượng thì mình thấy cũng ok đó theo cảm nhận ban đầu của mình khi đến Go Bến Tre thì nó có một cái không gian rất là rộng và uh, rất là tiện nghi nha có nhà xe có mái che đầy đủ luôn uh, nói chung là cái không gian thoáng thì sẽ rất là nhiều ờ, người rất là nhiều bạn trẻ người ta thích uh, ở đây cũng có thể mình chụp hình check in rất là đẹp nha rất nhiều góc sống ảo